Xin chào các bạn <clears throat> Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại của chúng tôi sẽ test một cái dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Thì bếp là Rinnai Bếp có ờ, model là KGM63TBR Đây là nội thất bên trong của bếp đây <clears throat> Thì tiếp theo á, tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất bên ngoài của bếp xong rồi tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 hai miếng nấu cùng một miếng đây các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi còn nhỏ cả ba miếng này lại để mà có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á cái que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ra lại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 thì cái nhiệt độ yêu cầu dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt trên 300 độ thì biến mới tự động khóa ga. thì nếu các bạn muốn sử dụng tính này tại nhà đó thì các bạn nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày các bạn lưu ý là không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì là những loại nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt và cộng thêm khi mà có gió mà thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái ờ, đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì biết sao bữa nào mà khóa ra được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 đây bếp bên phải đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi lên bếp bên trái cũng đã khóa ra đây cả hai hiệu khóa ra công tắc vẫn mở bình thường đấy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 là bếp sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn việc mở một cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái, một cái lò xo này và phía dưới là dương là dấu cộng của pin thì nó sẽ có những cái lỗ như thế này đây bạn sẽ móc lò xo này vào đây đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo lại để khi mà cho vào sử dụng đó, để không sẽ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra thì bên không biết quá tôi sẽ làm sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn là có một cống sạc vào đây đây nó là có một, một cái đầu chờ không biết để các bạn có một cống sạc vào thì tiếp theo đó, tôi sẽ nói về cái tính năng của bếp đầu tiên ở bên phải chúng ta sẽ có tính năng đầu tiên đây là tính năng nấu cơm và nấu cháo đây đây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 đó là ờ, phòng chống trường hợp á, là ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ rất là an toàn đó những ưu điểm rất là tuyệt vời của chiếc của Nhật này ở đây thì chúng ta sẽ có cái là nắp che đầu chia lửa bằng bằng cái nóc thì ờ, đối với những loại nắp nắp nắp sắt thông thường á khi mà các bạn sử dụng thời gian dài đó thì nó sẽ xảy ra tình trạng bị mục bị mục và bị bể nó gục xéo và bể nhưng mà đối với cái loại nắp, nắp inox này đó, thì các bạn có thể sử dụng thời gian dài thoải mái luôn mà không lo về vấn đề nó sẽ bị ờ, mục xét công dụng của nắp che này á chính là giúp cho ngọn lỗ chúng ta được rõ đều ra nó không bị chậm ở một chỗ thì đây là các tính năng nóng nước sôi 5 phút thì bếp sẽ tự động khóa ga vì sao lại nóng 5 phút thì bếp sẽ tự động khóa ga vì theo nghiên cứu khi mình nước của chúng ta ở trong cái nhiệt độ 100 độ C á, thì nó phải cần thêm 5 phút nữa để có thể diệt hết tất cả vi khuẩn ở trong nước nên đó là lý do vì sao mà nhà sản xuất họ thiết kế tính năng này cho nó sôi lên là 5 phút thì bếp sẽ tự động khóa ga để giúp cho chúng ta có một một cái nguồn nước sạch và nó an toàn hơn đây biết đã khóa ga đây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 đây nút dọn dây này thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cái hàng giờ này á thì chúng ta phải để học pin nhà trống các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết đây lên mà hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hàng giờ này á mà các bạn vẫn đi bên trong thì khi mà hết thời gian trên ống cấm á, thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn khi mà sử dụng bộ cái hàng giờ thì hãy lưu ý điều này